Brian lúc nào cũng là thành viên dự bị không bao giờ được lên sân. Cho đến một ngày Brian cuối cùng đã được lên sân nhưng không ai chuyển bóng cho anh. Cũng chính lần này anh đã ghi bàn. Ở ba ngày trước Brian vẫn còn là một con gà mù không biết chơi bóng. Nhưng anh vẫn luôn có mơ ước, Brian thích cô gái có tên Isabel. Nhưng anh vô cùng ngượng khi tiếp xúc cô ấy vì có người đã đăng video thất bại của anh lên mạng. Năng lực chơi bóng của Brian bị mọi người công khai cười nhạo. Ngày hôm đó ba Brian Joe đưa con trai đi xem trận đấu bóng rổ, Thần tượng của Brian Kevin Durant cũng ở đây. Đây là nhân vật khiến hàng triệu cô gái yêu thích. Trong lúc nghỉ giữa giờ khán giả may mắn khu F hàng 14 số 315 được chọn vào sân, người đó chính là ba Brian. Ông liền để cơ hội lại cho con trai. Nếu có thể ném chúng vào rổ thì Brian sẽ nhận được 20.000 đô la. Brian vô cùng tự tin ném bóng về phía trước. Cuối cùng cậu đã thất bại, nhưng khi Brian định rời đi thì đã nhìn thấy thần tượng Kevin. Anh đã tặng cho Brian một quả bóng có chữ ký của mình. Brian vô cùng vui vẻ, cậu hy vọng có thể chơi bóng giỏi như Kevin. Lúc này một năng lượng thần kỳ đã truyền đến người Brian, nhưng cậu không hề để ý. Ngày hôm sau Brian gặp Isabel và Connor, cậu ta là kẻ đã cười nhạo kỹ năng chơi bóng rổ của Brian. Lúc này Connor đang cố ném bóng vào rổ để thể hiện kỹ thuật với Isabel, nhưng cậu ta ném mãi vẫn không vào được quả nào. Connor mất mặt nên cố ý để Brian ném bóng. Không ngờ Brian lập tức ném bóng vào rổ. Connor nghĩ đây chỉ là trùng hợp nhưng lại lập tức bị vào mặt. Connor tức giận rời đi. Brian cũng thành công có được thiện cảm của Isabel. Thời gian sau đó Brian có tài năng giống y hệt Kevin. Tới cả ném bóng vào rổ cũng vô cùng dễ dàng. Kỹ năng này khiến Brian cảm thấy rất bất ngờ. Cậu muốn nhân cơ hội này gia nhập vào đội bóng của trường, nhưng huấn luyện viên không cho cậu cơ hội vào sân. Brian chỉ có thể giật bóng để thể hiện kỹ năng của mình. Cho dù Connor có làm khó Brian bằng động tác và chiến thuật như thế nào cậu vẫn có thể dễ dàng đối phó. Không tin vào mắt mình nên huấn luyện viên đích thân vào sân, nhưng không ngờ Brian vẫn dễ dàng vượt qua. Đó Từ đó Brian trở thành thành viên chủ lực của đội bóng. Nhờ có Brian cả đội trở thành đội bóng bất bại. Cũng vì vậy mà Brian nổi tiếng khắp trường với tài năng vượt trội. Brian cũng thu về rất nhiều fan, Isabel cũng chủ động trở thành fan hàng đầu của cậu. Cuối cùng Brian không còn bị người khác cười nhạo nữa. Ở một bên khác, Kevin trong phút chốc mất đi toàn bộ năng lực. Kevin vốn là ngôi sao bóng rổ nổi tiếng, nhưng chỉ trong một đêm anh đã mất đi kỹ năng vốn có. Kevin không chỉ ngã trên sàn đấu, mà còn cho huấn luyện viên một cú hơi đau. Lần quay quảng cáo này đã quay rất nhiều lần nên đạo diễn cảm thấy vô cùng phiền. Vào lần quay cuối cùng Kevin còn làm mất bóng. Trong cuộc thi Kevin luôn tục làm mất điểm và không ném nổi bóng vào rổ. Truyền thông bắt đầu đưa tin về anh. Đến cả đồng đội cũng bắt đầu chào phúng Kevin. Ngày hôm đó, quản lý ngẫu nhiên xem được một đoạn video nói về Brian trong vài ngày đã trở thành thiên tài bóng rổ. Quản lý lập tức so sánh hai đoạn video thì nhận ra được một vấn đề quan trọng. Anh đoán rằng Brian đã trộm mất tài năng bóng rổ của Kevin, nhưng Kevin không tin điều này. Quản lý liền đưa Kevin tới trường, sau khi sắp xếp để hai người gặp mặt quản lý liền để họ chạm vào nhau liên tục. Nhưng Kevin vẫn không lấy lại được năng lực mà ngược lại chơi bóng rổ ngày càng tệ hơn, cả đội lập tức bị hạ thành tích liên tục khiến người bình luận cũng thấy khó ở. Còn Brian thì liên tục ghi thành tích về cho đội, đồng đội chỉ là người chơi cùng cho đủ dân số, bởi vì một mình Brian đã cân được cả đội đối thủ quản lý tìm Brian để yêu cầu anh trả lại tài năng của Kevin, nhưng cậu lại nói đây là kết quả mình nỗ lực tập luyện. Brian giống như trở thành một người khác, Cậu đã nghỉ chơi với bạn thân vì cảm thấy bạn mình mất mặt, đến cả Isabel cũng bị Brian nói những lời gây tổn thương. Brian nghĩ rằng vì kỹ năng chơi bóng rổ Isabel mới chú ý tới cậu, nhưng thật ra cô đã thích Brian từ lâu. Mọi thứ giống như chỉ là cái cớ của cô. Cuối cùng Isabel chỉ có thể bỏ cuộc. Brian sau khi nghĩ lại hành động của mình thì đưa ra một quyết định khác. Cậu muốn trả lại tài năng cho Kevin, nhưng Kevin lại cảm thấy không hợp lý, cho dù có nhìn thấy động tác mang thương hiệu của mình cũng không tin. Anh cảm thấy Brian cũng có thể học tập. Kevin còn nghĩ Brian là thiên tài, cho đến khi Brian dùng tuyệt chiêu của Kevin. Động tác này chỉ có hai người trên thế giới thực hiện được, lúc này Kevin mới tin đây là sự thật. Nhưng làm thế nào để trả lại tài năng cho Kevin đây? Mặc dù muốn trả năng lực lại cho Kevin, nhưng Brian không biết làm thế nào để thực hiện điều đó. Bọn họ thử mô phỏng lại hoàn cảnh khi đó cùng với lời thoại đã từng nói, nhưng vẫn không có kết quả. Quản lý còn lấy thảm ma sát để họ trao đổi. Thậm chí anh còn để họ ước nguyện và dùng tới điện, nhưng vẫn không có tác dụng. Sau một hồi Brian vẫn không thể trả lại tài năng cho Kevin. Cậu tìm tới Isabel để kể mọi chuyện cho cô nghe. Isabel không tin mọi chuyện nên Brian chỉ có thể lấy video ra cho cô so sánh. Đột nhiên Brian phát hiện ra vấn đề. Đây là một trận đấu vô cùng quan trọng với đội. Nhưng trạng thái của Kevin lại kém. Cả đội đều vô cùng thảm bại. Họ đang đối mặt với nguy cơ không được vào vòng trong. Lúc này Brian lao vào sân rồi ném bóng vào tên đầu trâu. Sau đó tái hiện lại tình hình ngày hôm đó. Cuối cùng họ đã trao đổi năng lực. Vào nửa trận đấu sau Kevin đã tìm thấy cảm giác cũ. Anh đã thành công đưa cả đội vào vòng sau. Brian cũng đã trở về trạng thái cũ, cậu cũng từ đó tìm lại được chính mình. Không chỉ có bạn bè bên cạnh mà còn có người mình yêu thương. Tiếp đó Brian lại đối mặt với một trận đấu. Đây là cơ hội cuối cùng của cả đội. Nếu chiến thắng thì sẽ được bước vào vòng trong. Nhưng vì biết mình đã mất kỹ năng nên Brian không dám cầm bóng mà đưa cho đồng đội. Cậu còn thuận lợi tặng cho đối thủ vài điểm. Các fan bắt đầu mất niềm tin vào Brian. Đội cũng đứng trên nguy cơ thua trận. Lúc này Brian nhìn thấy Kevin tới cổ vũ mình, điều này đối với cậu là sự cổ vũ vô cùng lớn. Brian gọi đồng đội bàn bạc chiến thuật, Brian biểu thị mọi người phải đoàn kết, chỉ có đoàn kết thì mới có hy vọng. Brian bắt đầu phát huy tài năng của mình, cậu không còn là kẻ không biết chơi bóng mà là thành viên quan trọng của đội. Vào giây phút cuối cùng cả đội chỉ thua đối thủ 2 điểm, Brian quyết định sẽ ghi 3 điểm cho đội. cả đội đã thuận lợi vào vòng sau. Bọn họ đã tạo nên kỳ tích. Mặc dù không thể trở thành thiên tài, nhưng nếu nỗ lực bạn vẫn có thể trở thành người có tiềm năng.